Chờ thêm 50 phút nữa đi Đùa tôi đấy à Lúc nãy Tôi có đưa anh 500 nghìn đúng không Trong đó Có cả tiền chờ nữa đó 10 phút 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ Chị ơi, có người gửi cho chị cái này ạ tổng đài phải không Tôi muốn phản ánh về thái độ của lái xe Triệu Tuấn Long Thằng kia Tao bị cắt luôn thưởng tháng này rồi này Sao đấy Có một khách hàng nữ người ta vừa gọi điện lên hãng Người ta bảo mày vứt người ta ở giữa đường cao tốc ấy Vớ va vẫn làm gì chuyện đấy Vu khống Vu khống á Tức là mình bị oan đúng không Mày đưa số điện thoại quản lý tài xế đây Nhanh lên Thể thế này được Vớ va vẫn Alo Dạ, dạ vâng em chào anh ạ Dạ em là Triệu Tuấn Long Tình hình là Dạ Dạ vâng ạ Dạ vâng em biết rồi ạ Vâng Em chào anh ạ Thế nào rồi? Tao cũng được thưởng tháng này đúng không? Con bé đấy nó tố cáo luôn việc mày cho người ngoài là tao mượn xe lái hộ Thế nên Mày bị đuổi việc rồi à, Ê, Tao chưa, nhưng mà không phải tại tao Tại con đi, Tại con đi ông kia đừng có ném, đừng có đi à! đâu rồi Em bị mất sợi dây chuyền rồi anh tìm giúp em nhé Trên xe á, xung quanh ghế Ồ. Alo, anh tìm thấy rồi hả? Anh tìm kỹ lắm rồi Mà không thấy Anh tìm cả trên xe cũng không có em ạ Thế để ngày mai nhá Anh sẽ đưa em đi tìm tất cả những cái chỗ nào mà em đã từng đến anh nghĩ là không mất được đâu Đừng có lo nhé Vâng ạ Chị đã cho các bạn tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy em ạ Tại sao lại không thấy được? Nhân viên cửa hàng chị đều là những người đã làm việc lâu năm rồi Ở đây không có tiền lệ là nhân viên lấy đồ của khách đâu Nếu như các bạn ấy nhặt được thì các bạn sẽ báo lại cửa hàng Nên em có thể yên tâm là không có chuyện mà em đánh rơi đồ ở đây và biến mất được làm sao chị chắc chắn được Là chuyện chưa xảy ra Thì bây giờ không thể xảy ra à Em Người ta đã nói là không thấy Có nghĩa là không có Thôi mình đi về đi nhá Xin lỗi cửa hàng nhá Thôi mình đi về đi nhá Đi Nếu em muốn em có thể tìm lại có đồ gì bẩn không giặt luôn đây ừ thì sáng nay ra mặt mừng lên thế cái con bé hôm trước mà mày chở ấy nó vừa gọi điện lên hãng nó khiếu nại này à? nó hỏi xem mình có nhặt được đồ gì của nó không nghe nói là đồ giá trị lắm nhặt được cái gì như kiểu là nó bảo tao mày ăn cắp cũng bằng ừ, và vẩn bây giờ là mày mất việc rồi lại thích gây khó dễ à thì thế tao cũng bảo luôn mà là em không nhặt được cái gì hết mà đúng là tao cũng chẳng nhặt được cái gì thật thế à Thế tôi cảm ơn nhé Người ta nói sao ạ? Họ xác nhận là tài xế không nhặt được gì của em cả Nó không nằm ở trên taxi Chắc chắn chỉ có ở đây thôi Thôi được rồi Anh sẽ nói nhân viên ở đây Họ trích xuất camera từ sáng đến chiều cho em Anh sẽ xem thật kỹ Nhá Không mất được đâu mà lo Nhá Thôi mình đi về đi Đi Nhá Đi về đi Nhá Đi Nhá là nhằng, Đã mất việc thì không đền Chưa dọn xe thấy cái này Hay Đồ đểu mày ơi Nó bảo đồ của nó có giá trị cơ mà Cái này ở trên mạng đầy Trông như cái đồ trẻ con Này Ảnh trẻ con thật đấy này Không phải của nó đâu Rõ ràng là muốn kiếm chuyện với anh em mình